anh ơi anh có hài hước không ạ hài hước thì cũng có em nói chung là anh có thể uh, uh, xây chuyển được mọi cái cái cái tình huống uh, xây chuyển được mọi cái cái cái tình huống wow nói chung là cũng tình cờ thôi mình cũng không biết là sau này quen rồi thân thiết với nhau rồi trái tim nó rung động lúc đó mới biết người đó là định cư nước ngoài ừ. dạ. việt kiều ha dạ việt kiều tại vì người đó về uh, quen nhau bao lâu mới biết dạ người đó về hai tháng tới lúc mà rằng đi thì người đó thì mới mới nói là à, em định cư bên nước ngoài à, em định cư bên nước ngoài toàn sủng toàn thật rồi bu em mà em suy nghĩ sao về cái việc sống thử em không thích sống thử không thích sống thử dạ sống là thiệt luôn trong thử đúng không ừ. cô bên đó yêu thử không được rồi nó chi sống bởi thử yêu thử không được rồi nó chi sống bởi gì khó lắm à em em có bao giờ anh đi miền tây chưa chưa dạ chưa trời ơi để mốt về dưới anh chở gì dưới thanh chợ nỏ đẹp lắm trời ơi để mốt về dưới anh chở gì dưới thanh chợ nỏ đẹp lắm mày không thích người ta thì đừng có mà thả thính làm như vậy là tạo nghiệp đó con dạ Mời bạn Nam Mời đi bạn Mời bạn nữ Rồi bây giờ mình giới thiệu về mình cho bạn gái bên kia nghe đi dạ em tên là hiển dinh hiện tại em 28 tuổi và em đang sống và làm việc tại ờ, đồng nai em làm nghề gì dạ em làm nghề tóc em làm chỉ riêng biệt là nam thôi nam thôi dạ. ừ, rồi rồi mời em gái giới thiệu à, em tên là nguyễn thị kim hoài 26 tuổi em đang uh, sống và làm việc ở bình dương ạ nguyên quán của em là ở thanh hóa Em đang làm công việc gì? Dạ em đang làm nhân viên văn phòng ở phòng thu mua của một công ty ở bình dương ạ à, bình dương là ở em ở cái địa chỉ nào vậy em dạ bình dương là em ở dĩ an ạ à dĩ an dĩ an anh xuống dĩ an cũng gần gần không dạ cũng gần chị rồi đồng nai là ở cụ thể chỗ nào dạ đồng nai là em ở huyện vĩnh cửu cũng giáp ranh với thành phố biên hòa à, điểm mạnh điểm yếu của em là gì à, ưu điểm của em đó là biết nấu ăn khá là vui vẻ hòa đồng với tất cả mọi người khi mà em làm việc thì em cũng khá là tập trung à, về nhược điểm là em à, khá là nóng tính à, em ờ, hay cáu em cũng hay quên nữa <laughs> hay cáu mà còn hay quên nữa bạn trai ưu điểm khuyết điểm của em là gì sở thích của em là ờ, ưu điểm và biết ca uh-huh. hát chơi thể thao cũng tốt rồi à, thiêu chanh nấu Lắm ăn gì? giặt đồ thiêu, gì cũng làm được thiêu chanh hả ừ. ồ ừ. nấu ăn giặt đồ hớt tóc cạo đầu <laughs> biết hết đúng không dạ cái đó cũng thường lắm anh <laughs> thôi giờ hát bài cho vui đi dạ bây giờ à, khán giả ở đây là muốn hát nhạc cổ hay là muốn à, Trời hát ơi, nhạc trữ tình ca nhạc theo yêu cầu luôn mình à, chút xíu mở màn lên ha dạ. chào hỏi nhau là mình mình vô câu này luôn nha dạ. nha cho nó nó nó hợp lý chút bây giờ hát bài vui vui đi Chẳng qua là duyên số Anh và em có nợ nhau thôi Cảm ơn ông trời cao Đã cho đôi mình bên nhau lúc nào anh nơi thành đô ngựa xe chán ngang biết bao nhiêu dối lừa khi anh về đây mới thấy thương em dãi dầu nắng mưa biết bao người con gái đem tình yêu đến tặng cho anh dẫu anh không đẹp trai biết bao nhiêu người khen anh có tài bây giờ mình thấy có không khí rồi đó em hỏi bạn gái đi sở thích uh, đầu tiên của em là cái gì xem uh, phim ạ à, có hay đi ăn uống hay là cà phê bạn bè đi đi đâu vậy không dạ cũng uh, thỉnh thoảng cũng có đi ạ em uh, thường đi vào ngày cuối tuần ạ à vậy cái đó nó cũng phù hợp đối với anh ừ, dạ anh ơi anh có hài hước không ạ hài hước thì cũng có em nói chung là anh có thể uh, uh, xây chuyển được mọi cái cái cái tình huống như cái lúc thì em nóng anh sẽ làm như thế nào để cho em nguội xuống đó. lúc ờ. nào em vui thì anh sẽ làm sao cho em buồn xuống dạ không vui thì vui vui thì cho em quẩy anh luôn <laughs> à, anh ơi anh ờ, trải qua bao nhiêu mối tình rồi ạ ba ba mối tình dài nhất thì ờ, cách đây là 2 năm nói chung là cũng tình cờ thôi mình cũng không biết nữa sau này quen rồi thân thiết với nhau rồi trái tim nó rung động rồi lúc đó mới biết người đó là định cư nước ngoài dạ. việt kiều ha dạ việt kiều tại vì người đó ờ, về uh, quen nhau bao lâu mới biết dạ người đó về hai tháng tới lúc mà rằng đi thì người đó thì mới mới nói là à, em định cư bên nước ngoài rồi đi luôn dạ đi thì cũng uh, liên lạc cũng vẫn một thời gian càng ngày thấy xa mà cách lòng anh hai đứa cũng thống nhất với nhau là tự giải thoát cho nhau và tìm một cái uh, hướng đi mới rồi bạn gái bên kia mình có mấy mối, tình, rồi. tình rồi à, dạ em chưa có mối tình nào chưa có mối tình nào lý do lý do tại sao Ờ, em ít có giao tiếp với bạn nam nhiều ạ mà nếu mà có giao tiếp thì các bạn ấy cũng là các bạn thân chơi thân mà thân thì không không có yêu được nhưng mà em có thích không mình có cảm thấy thích ừ, ừ, thích bạn nam nào không ờ, có dạ. yêu đơn phương ai không dạ không à, không luôn dạ rồi mình nhìn một chàng trai mình thấy hợp mình hay là thấy đẹp trai hay cái gì mình có thích không thật ra là em chưa nhìn thấy ai mà em thấy hợp với em đó đất cái gì mà à. hai mấy năm mà chưa nhìn thấy ai thấy hợp hết dạ em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào về về về ngoại hình ạ à, cao hơn em cao hơn em một cái đầu mặt thì uh, ưa nhìn ạ em thích bạn nam mà mặc áo ờ, sơ mi trắng vô vô luôn vô vô hả vô hả tay đóng, đóng thùng với áo sơ mi trắng ạ em rất là có cảm tình với những bạn mà trong các cách ứng xử của mình mình phải là một người nghiêm túc và mình trưởng thành trong suy nghĩ của mình có nghĩa là không thích cà rỡn cà rỡn giỡn hết rồi phải không dạ em có thể xây dựng tình thế mà dạ được không có lo ừ vậy em muốn tìm người bạn gái như thế nào dạ người bạn gái à, của em thì trước hết thì phải à, nết na nè rồi à, mình phải biết lễ phép đối với người trên kẻ dưới đặc biệt là phải chung thủy tay biết chung thủy hay không mà tại chưa có quen ai lấy đầu biết à, em thích à, có một cái à, bộ tóc đen dài bộ tóc đen mua tóc giả rồi vô dạ không anh rồi gì nữa đen dài có luôn đen dài nước da thì nói chung cũng sáng chút xíu thì được rồi dạ hiền dịu chút xíu đơn giản vậy thôi phải không dạ em suy nghĩ sao về cái việc sống thử em không thích sống thử không thích sống thử dạ sống em... là thiệt luôn trong thử đúng không ừ, em em là một người mà theo mẫu uh, hơi truyền thống một chút em không có tư tưởng quá hiện đại rồi được rồi để dạ. chị nắm cái tình hình vậy chị qua chị coi coi cô bên đó yêu thử còn không được nó chi sống bởi thử. vậy khó lắm mà nghe vậy thấy có sợ gì không dạ. có lo lắng gì không dạ không có gì cái đó thì nói chung là nằm trong cái chỉ tiêu của em hết trong à. cái khả năng của em mà nó dễ lắm <laughs> có nghĩa là nghe chưa có bạn trai là còn khoái nữa đúng không dạ không có bạn trai hay không rồi thì cái cái vấn đề đó nó cũng bình thường thôi nhưng mà đây là người ta nghiêm túc là nha người ta không có sống thử nha người ta quen là người ta tới tiến tới hôn nhân luôn nha công việc ổn mọi th mọi thứ sẵn sàng để tiến tới hôn nhân chưa dạ ổn định em thì em làm nay là 10 năm rồi à, em đang sống với ai có sống ba dạ, mẹ không? em sống uh, chung với với ba mẹ em nhưng mà em nhớ em mở một cái tiệm ở uh, trước nhà à, dạ. nói chung là nhà em thì làm dâu rất là dễ tại vì à, ba mẹ em luôn luôn có một cái phương châm á là có một à, con người con dâu hay một à, chàng rể hay gì đó là luôn luôn đặt một cái tình cảm cho những người đó là trên hết những người con ruột được ha dạ rồi không có yêu cầu gì nữa hết ha dạ đơn giản đáng lẫy trên dưới gọn gàng ha bữa nay hên mặc áo trắng chứ không mặc áo đen ha được Được rồi tôi qua coi bên đằng gái thế nào nha dạ dạ rồi dạ. chào em gái có nào nằm tưởng tượng là ông chồng của mình là một người thế nào không? ừ dạ em ờ, xem phim á xong rồi em ờ, tưởng tượng dạ giống ờ, giống ba em giống bố em ba em là người thế nào ờ bố em là một người rất là ờ, nghiêm túc ạ chính trực và có trách nhiệm với lời nói của mình ạ người kiếm người giống ba khó lắm á <laughs> thôi được tương, rồi tương tự thôi cũng được ạ tương tự thôi ha dạ để coi anh này giống ba mình nha <laughs> dạ. <laughs> bên này à, cũng ổn đó bây giờ mình à, gặp gỡ người thân xong rồi mình kéo màn lên thôi hôm nay em đi với ai dạ hôm nay em đi với mẹ với anh em ạ đi với mẹ với anh phải chỉ có ba đi nhìn có ba em ra sao ừ. rồi cho chị gặp mẹ chào à, anh quỳnh linh chào chị cát tường à, coi chương trình này thì em rất à, ngưỡng mộ hai <laughs> mc thế là động viên con tham gia để được gặp hai mc này dạ nhưng mà hôm nay em bị đau họng nên nhường xin chào anh quỳnh linh xin chào chị cát tường Ờ, về hoài ấy, thì chịu khó biết nấu nướng còn cái mặt về hạn chế ấy, thì hoài là nhút nhát với bạn trai còn về bạn trai bên này ấy, anh thấy là nhanh nhẹn hoạt bát và về cái hình dáng thì cũng ok hai em thì cũng có những cái điểm ờ, mạnh và những điểm còn hạn chế thì sẽ bổ sung được cho nhau anh cũng ờ, muốn hai em để tạo cho nhau một cái cơ hội đấy ân nút để có một cái buổi hẹn hò thật thú vị trai đi với ai dạ hôm nay em đi với à, chị họ của em và chị ruột với à, à, đứa cháu của em à. mà đứa cháu này cũng à, nhờ đứa cháu này mà em mới có được cái ngày định mệnh hôm nay cháu có đăng ký đó hả dạ tại sao cháu đăng ký cho cậu tham gia chương trình Ờ, chương trình hay ý nghĩa tạo cơ hội cho những bạn chưa có tìm được một nửa của mình ừ. thì thấy cậu như vậy thì ờ, con đăng ký cho cậu đi cũng mong là sau cái chương trình này thì ờ, cậu với lại cô thì cho nhau một cái cơ hội để mà tìm hiểu nhau cháu năm nay nhiêu tuổi rồi dạ con 19 tuổi 19 hả vài dạ, năm nữa đăng ký được rồi nha con <laughs> chù té trời chừng nào nếu rảnh rảnh con đăng ký rồi cảm ơn cả nhà rồi mọi người à, chuẩn bị xem à, họ gặp mặt như thế nào nha kéo màn chuẩn bị ha à, để coi bên nay có nhịp tim có đập à, lộn xạ gì Đưa không nha cổ liền đứng lên biểu diễn luôn cho nó không khí rồi bắt đầu đó tặng hoa là lên vòng cổ luôn biểu diễn luôn trước mặt cổ bắt đầu đứng nó hát luôn Em ơi tôi không phải kẻ tình si Cũng không phải là lãng tử mượn đó đào kia Để tương tư hình bông mà chỉ bận khoăn với trái tim rung động khi lần đầu tiên hạnh ngộ với quan nhìn thẳng cô gái hát chỉ sắc hồng tươi và hương vị ngọt ngào không kêu xa không mượt mà quyến rũ sao tôi mơ màng ấp ủ bấy lâu nay vượt đường dài nào ngại gió sương nay được về đây vừa lòng hà nội trời đất giao xuân đào ơi đừng nỡ dội để tôi được bồi hồi nhìn đại quá Trời hay quá. quá ngọt ngào. Được ơi. Dạ đó là đồng. Cảm nhận giọng hát của bạn trai như thế nào à, em? Dạ, em thấy anh hát hay ạ. À. Hay đó. Quá hay. Anh cảm thấy em hôm nay là rất là dễ thương và rất cảm là thấy hợp. em mà anh rất dễ thương là sao <laughs> dạ cảm thấy em rất dễ thương à. như anh mong muốn ờ, tìm kiếm một người như em vậy đó và tính tình của anh nó cũng ờ, đồng bộ với em ừ. cũng hòa hợp được dạ quê gốc của anh là ở biên hòa luôn ạ gốc của cha mẹ anh thì ở dưới miền tây ở dưới thành phố cần thơ ừ. em em có bao giờ anh đi miền tây chơi chưa dạ chưa trời ơi để mình mốt về dưới anh chở gì dưới thăm chợ nổi đẹp lắm dạ nếu mà bây giờ là em ờ, có bạn trai rồi đó thì ờ, em có ờ, muốn là một tuần như đi đi chơi mấy ngày em em em có thể nói cho anh biết được không ừ, chung là mình cứ sắp xếp nếu mà phù hợp thời gian như thế nào thì mình đi thôi ạ ừ. anh rất là hạnh phúc một cái điều đầu tiên và anh cảm nhận có một cái điều gì đó nó rất là rung động về em anh mong sao là mình sẽ cho nhau một cái cơ hội để tìm hiểu và tiến xa hơn em chỉ quan trọng là ờ mình khi mà mình quen nhau thì mình cần phải tìm hiểu nhau thật kỹ và có những cái quyết định đúng đắn Ok, anh cũng suy nghĩ cũng a ờ, giống như em như vậy em thấy anh ơ ờ, về bề ngoài thì anh ơ ờ, cũng khá là đẹp trai ừ, anh hôm nay mặc đồ sơ mi trắng với quần tây với giày thấy anh rất là nghiêm túc và em rất là nói chung là em có cảm tình hết thời gian đặt à, tay vào nút bấm đi bạn hai cái nút bấm nó thiêng liêng lắm nha các bạn đã bấm là có thật đấy đã hãy suy nghĩ thật kỹ là duyên đã trao đấy nha suy nghĩ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm nha một hai hãy bấm bằng cả trái tim của mình nha các bạn ba hết thời gian hết thời gian một chàng trai rất là năng động rất dễ thương một cô gái một chút thẹn thùng à cô gái cũng à, bối rối đấy nắm luôn nắm luôn đấy anh nghĩ rằng chúng ta sẽ à, bổ sung những cái khương khiết cho nhau để trở thành một cặp đôi hoàn hảo nha dạ. à, đây là chiếc vé xem phim của cụm đạp Citybox 212 lý chiến thắng các bạn cũng đã xem phim để tìm hiểu nhiều hơn để yêu nhau nhiều hơn hãy à, hôn cô ấy nụ hôn đầu tiên không thấy gì hết á đây gửi tặng hai bạn đây là một bộ sản phẩm cao cấp là nhập khẩu từ Hàn Quốc của thương hiệu Skin Ajax dạ đây gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax